Hôm nay cô và Tuliha sẽ hướng dẫn các con cách kết bài trong bài văn kể chuyện. Trước hết mình sẽ đến với khái niệm thế nào là kết bài nhé. Kết bài đó là kết thúc của câu chuyện một cách ngắn gọn. Con có thể lồng ghép tình cảm hoặc thái độ của mình với nhân vật trong chuyện. Thái độ này có thể là thái độ yêu, cũng có thể là ghét. Bên cạnh đó, con cũng có thể rút ra bài học hoặc có ý nghĩa cho chính bản thân. Như vậy, kết bài được hiểu đơn giản là phần kết thúc của câu chuyện. Tuy nhiên, kết thế nào cho hay? Chúng mình thử xem ví dụ của cô nhé. Ví dụ với đề bài Kể lại câu chuyện mà em đã được đọc, được nghe về tính trung thực. Về tính trung thực ở lớp 4, các con đã được học câu chuyện những hạt thóc giống. Và vì thế, sau khi kể câu chuyện này, con có thể đưa ra phần kết như sau. Chú bé Trôm trong câu chuyện Những hạt thóc giống đã cho chúng ta một bài học lớn về đức tính trung thực. Trong cuộc sống, trung thực là điều cần thiết cho tất cả mọi người. Ai sống trung thực, người ấy sẽ luôn nhận được những điều tốt đẹp. Như vậy, con đã thêm suy nghĩ, những bình luận của mình lồng ghép cả phần bài học cho câu chuyện vào phần kết bài này. Và cách kết này sẽ để lại cho người đọc, người nghe thêm phần ý kiến bình luận của con làm phần chốt cho câu chuyện. Và có một lưu ý nhỏ cho các con với tên gọi của phần kết bài. Nếu với một câu chuyện mà phần kết quả, ý nghĩa, bài học từ câu chuyện được chốt lại ta gọi đó là phần kết thúc